place. Okay. Okay. Thì Georgia, thì second yum, mô Wisconsin, thì Colorado, thì bất thần kỳ lạ cơ cho trophy nè cơ lọ. Thì lúc khô là sư nhân là cọp ya. Okay, chị cho đâu đi. పెద్దాకలు కవిదే పోదా పుట్టించే ఉంటాయా పుట్టితే ok ok còn là đợi à, tàu play trở nên cho tàu cứ lưu tôi tàu chuyển tôi tôi chỉ có gì có gì có gì có gì à Lucia và nè mua này Lucia lu đã lu rồi lu chạy nhau một con nó phải tôi còn về chưa về chồng nhau rồi แต่นอนแนวตัวเราเป็นโอเคเราเจอในปตอกิเป้เราชอบสาริกาชอบมั่วเกตุเชียนะจีน่าเป็นตัวตัวพวยยี่เป้เนาะตัวตัวเราจะซื้อเนาะชิมุระชิมุระความของพี่เป้เราพูดตัวในซื้อแต่คนน้อยจะยังว่าหายได้จอแต่สองตัวจะจะที่สองก็สิจะมาแยกความของพี่จอได้นะชอบสาริกาเนี่ยกูจอก็ละตัวหน้าอยู่ตัวหน้าจอ này con cháu này con cháu cậu à em cậu lấy xong là pet đặc cao và đặc cát tua cháu à, luôn này bữa thì gần đó trở bé ba tu tàu tu lu ở ờ, Georgia nè tàu đi tây này cái con nói này là nó nói trong xe chập lại ni tôi đi đây tua ni chỉ đang sử ra, sử sử hợp tua turn gạo được bên bông xây sửa bên cũng là đi mua yên gặp dòng xe đó này đi tôi đi đây tôi cả người xong đi đặt hát tôi còn phải ở lại mua à quan trọng và thế là Wisconsin này state Wisconsin cơ mà thì cần bên này dòng xe đó này chả nhát đó Colorado Denver ตอนนี้ขอดีเกิดยอดเกียร์นี่นะ run đã tê rồi tới khi mình cả nó ta ta chỉ bán tại trong lịch trả là bê mong lâu trước và chế bê cho đầu tôi lưu dòng mong tôi mong chỉ chỉ kiêng đại bê trong mong sẽ đại riêng quan đầu rủ bao số tuổi cho là là sau nên nó tới khi mình cả nó giờ nên là bê là yêu chế bê cho sư bê cô chờ nên sẽ đại tua khó phát trai một đồn này giờ tới chỉ chỉ nhau ta chỉ khó chạy chân tia giờ họ nên sẽ đại tua khởi mong tôi mong chỉ tàn thọ rồi bê sẽ đại Elena Nepal tua nhà đầu tàu tua rồi nói nhau tua Nepal lên môi giang đó xí mà à thì nên tôi đây cho tôi những món này thì y đó này <laughs> ê cứ thế tôi tôi sẽ à ê thật xa lý giải này mà ê trong xuyên đâu trong nên sẽ đợi tí xí ê như nào cỡ nên sẽ đợi tôi tôi chờ là tôi tôi tôi chỉ khi nào yêu khó không đi à thì này tôi mới nhận ra rồi tôi đây chờ à 好，所以不喷了，那嘛。今天穿的咋的啊？你穿好，我我人才的呢？哎，从先道呢？从先道呢现在多的话，你拿上了做老多路。 要弄这么几步的被怎么说的？哎呀，那也好容易差不了，怎么样去报道呢？我这边的没都没鸟的是来我，对忙的忙就是来，对做几个鸟，好看的不能嘛。呃，看到老师写的，你知道吗？这个本来。我第一就是到大道北北吧，都老多路了。 tên tao tao rong câu cơn cầu lên á cái cổ tiếp bỏ nhá youtube này tao tao rong cơn cầu lên sáng nay lì dòng này đã khá tôi luôn á cái chó chỉ cho rong rong nó nên tan để chỉ rong lõi, chúng ta phải phải phải phải phải phải phải